Chiều hôm qua xảy ra một vụ xô xát giữa nhân viên một quán karaoke tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và một nhóm khách, làm hai người tử vong. Sự việc xảy ra tại quán karaoke nằm trên đường Hương Lộ 80B, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Theo người dân chứng kiến, lúc khoảng 16 giờ, có một nhóm khách đến hát karaoke cãi giả với một số nhân viên bảo vệ của quán, dẫn đến xô xát. Hậu quả hai người bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến 23 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn chưa hoàn tất, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.